hòa nhịp trong ta mình đi đâu đấy lên thiên đàng lên thiên đàng mình xuống đi cho khỏe cho khỏe cho khỏe cho khỏe cho khỏe cho khỏe cho khỏe khỏe mình đi đâu đấy lên ờ, nóc nhà lên nóc nhà là bắt con gà lên nóc nhà là bắt con Mình uống đi cho khỏe Bạn khỏe hơn trước khi bắt tay vào công việc Really nigga Giờ mình còn đi đâu đấy Lên giường ngủ Mình uống đi cho khỏe